Xin chào, ở trong à, video trước thì tôi đã hướng dẫn anh chị là xử lý à, ờ, lỗi của Google Search Console và chỉ ra chị là cái nguyên nhân là vì sao anh chị bị lỗi đó và cái giải pháp để chúng ta xử lý vấn đề này. Ở trong video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị đó là cài đặt cái plugin Trima Pro. Đấy. Thì à, trước hết là anh chị hãy truy cập vào cái website của tôi đó là tabi.edu.vn và search một cái từ khóa là Chima Pro nhé thì anh chị sẽ chuyển tới một cái trang là trang sản phẩm Đấy, nếu như anh chị mua ở trên cái website chính của nó thì với giá là 5 triệu 685 Tuy nhiên ở trên website của tôi là tôi uh, hỗ trợ anh chị rất nhiều chỉ với 497.000 đồng à, Tuy nhiên hôm nay tôi dành cho chị một cái ưu đãi nữa đó là tôi giảm tiếp cho anh chị là 20% là sau khi anh chị uh, bấm vào thanh toán đúng không thêm vào giỏ hàng này và anh chị nhập cho tôi uh, một cái mã ưu đãi mã ưu đãi này có tên là gì S SCH à, 20 chị nhé giảm cho chị 20% và sau đó chị bấm phần áp dụng của tôi và chị được giảm giá tiếp này còn là 397 ngàn đồng thôi và sau đó chị bấm vào tiến hành thanh toán anh lấy chị thanh toán xong nhập họ tên số điện thoại và địa chỉ email và ghi chú đơn hàng và tiến hành chuyển khoản tới số tài khoản của tôi và bấm vào đặt hàng anh chị nhé là sau khi anh chị là chuyển khoản xong và bấm đặt hàng xong thì hệ thống của tôi sẽ tự động nhé kích hoạt cho anh chị và sau đó là anh chị hãy tải cái plugin về máy tính của mình và cái plugin này tôi đã gì à, tôi đã mua bản quyền ở trên website chính của họ rồi là tôi là một thành viên membership là tôi có quyền bán tại Việt Nam anh chị yên tâm nhé tất cả những plugin này những theme này bản quyền mà tôi bạn đang bán ở trên à, website của tôi tôi đã đăng ký và tôi đã mua bản quyền và thành viên membership của họ rồi là được sử dụng giới hạn website và có quyền bán cho những đơn vị tại Việt Nam và bán cho những người cần và để không mất thời gian của anh chị là bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị cài đặt anh chị nhé cài đặt cái cái viên này là đầu tiên anh chị hãy truy cập vào trang của chị website của mình và chọn đến phần à, plugin này bấm vào phần cài mới cho tôi và bấm vào tải plugin lên và tôi nhắc lại đây một phiên bản mới nhất nhé phiên bản mới nhất tôi mới update ngày 17 tháng 8 đây là sau khi anh chị mua trên đây nhá mua trên đây thì à, những phiên bản mới tôi update thường xuyên liên tục chị nhá và sau đó chị bấm vào phần à, chọn tệp cho tôi này và chuyển tới cái mục mà cái file chị đã tải về sau khi anh, anh chị mua hàng đây là cái uh, à, Streamer Pro là phiên bản 2.6.4 mới nhất nhá sau đó anh chị bấm vào phần cài đặt cho tôi à, tiếp theo đó là anh chị bấm vào phần kích hoạt plugin cho tôi sau khi kích hoạt xong là anh chị kéo xuống cái plugin là chúng ta đã cài đặt là anh chị bấm vào phần license là anh chị yên tâm nhé là cái license này đã được giải active rồi anh chị nhé đó là đã được tự động active cho anh chị rồi đó sau đó là anh chị bấm vào phần uh, setting cho tôi đấy thì đây chính là cái giao diện của phiên bản Shima Pro là phiên bản 2.6.4 đó anh chị chú ý nhé là anh chị sử dụng ở trên website của tôi anh chị sẽ được ờ, update thường xuyên những cái phiên bản Pro và tốt nhất thì ở trong video sau là tôi hướng dẫn anh chị là cách cài đặt là cái plugin Streamer và cách thiết lập những tính năng của Streamer này và anh chị thấy video này hay anh chị hãy bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và hãy bấm vào hình của chuông và hãy theo dõi tôi ở trên những kênh khác nhau như là Facebook, ờ, Instagram, TikTok vân vân là cuối cùng là chúc anh chị thành công và mời anh chị xem video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.